Nhà hàng Năm Bao Nguyễn Tuần xin kính chào quý khách. Hôm nay nhà hàng có bún riêu cua đồng, bún chả, bún sốt vàng, bánh mì sốt vàng, bánh mì pate cột đen Hải Phòng. Bún riêu cua là một món ăn dân dã được người Việt Nam từ nông thôn đến thành thị ưa chuộng. Bún riêu cua có vị chua thanh, miếng gạch cua bùi bùi cắn vào miếng đậu hũ rán vàng ruộng óng mỡ. Bún chả là món ăn dân dã bình dị, cũng có thể nói bún chả là đặc sản của Hà Nội. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa thịt nướng qua tẩm ướp đậm đà sợi bún dai dài, thơm ngon cùng vị chua ngọt khó cưỡng của nước chấm. Bún sốt vàng là món ăn lạ miệng với nước dùng thanh ngọt, thịt bò mềm béo đậm đà. Bánh mì sốt vàng là món ăn quá đối quen thuộc với mọi người. Vị ngon độc đáo của bánh mì sốt vàng đến từ nước sốt thơm ngon, đậm đà của thịt bò, ăn kèm với bánh mì nướng giòn, Chính vì điều đặc biệt này đã khiến bánh mì sốt vàng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Bánh mì pate cô đen Hải Phòng có vị béo, thịt mềm, bỏ vào miệng tan nhẹ, hương vị quyến luyến mãi. Bánh mì pate cột đèn Hải Phòng cam kết không chất bảo quản, không chất phụ gia, an toàn tuyệt đối với mọi người và trẻ nhỏ. Nhân dịp khai trường, nhà hàng Năm Bà Nguyễn Tuần giảm giá 30% cho pate và bánh mì què. Kính mời quý khách qua nhà hàng Năm Bà Nguyễn Tuần để thưởng thức những món ăn thơm ngon và bổ dưỡng.